chào tất cả anh em hôm nay tôi sẽ sử dụng cái ờ, máy phân âm hột tài xỉu này và làm một cái clip chơi thực tế để chứng minh cho anh em biết cái ờ, sự hiệu quả của cái chứng minh ờ, của cái máy phân âm hột tài xỉu này nó có hiệu quả như thế nào thì bây giờ tôi sẽ làm mang cái máy này vào và test thử cho anh em thì vừa chơi thực tế vừa là chứng minh cái sự hiệu quả của cái máy phân âm này nó có tác dụng như thế nào anh em cùng tôi à, xem cái clip này và nếu như anh em có cần tìm hiểu thì hãy liên hệ với tôi qua số điện thoại ở trên màn hình ở trong clip này. Ok. Ok chưa? Rồi để led. xem mọi cái nước lã cái nào đánh à, xanh chín ok ok ok đấy ok chưa xong đấy rồi ok rồi thôi ok anh em mình chơi đánh uh, văn nghệ vui vẻ nhá anh vui vẻ nhá giờ mấy giờ ta 40 phút rồi lắp ba cá nha Đây. Đây, dán. Dán rồi bắt đầu ha à. đó tạm mình xỉu rồi xỉu rồi đấy đúng rồi ui đúng rồi đây chúng bảy triệu bao nhiêu bảy triệu mở rồi mở rồi siêu mười siêu mười chết rồi mất cân thóc gạo rồi không tin không bảo đảm làm điếu thuốc phát ơi ván này đặt 5 triệu đo độ xỉu ấy đo xuống chỗ xỉu bao nhiêu bao nhiêu xỉu bao nhiêu các bạn xỉu ờ, xuống cho 3 triệu đúng Tôi đi anh em Sửa vào vâng, bao thuốc á, Sửa 3 triệu. Sửa 3 triệu. Rồi. ai đặt nữa Rồi xong. à, Thôi. Thôi. Thôi. Rồi, 23 triệu 8. Rồi. Bây giờ đây. 3 triệu. Sủi thế. Không được trên cao nhỉ? Rồi. Này. Cứ đứng ở trên để ăn thôi. Sửa đi. thôi bây giờ là ra từ ai lấy tiền á rồi ờ, xỉu tiếp này vừa đi vừa về đi nhỉ xỉu một ba tám một ba năm à, xỉu xỉu năm triệu hai triệu tài xong rồi cái bán biết không nhỉ bán loại hai hoặc nào không bán xỉu xỉu số cắt tay đỏ rồi ăn đấy là đánh xỉu luôn đúng không đánh xỉu đánh xỉu luôn à vâng. cho bao nhiêu đây xong rồi kiểm không có à, bảy mặt tài của anh thôi nhá rồi mặt tài của anh bảy này rồi đây còn lọt là tính chưa tính đủ hết rồi à, rồi rồi này Ôi, rồi, thì xỉu này cái này đẹp quá xỉu à, đấy đây đây đưa lấy cho em đâu anh cái anh lên mà lấy cho em à, rồi rồi rồi đúng 11 ok điểm. ok đấy ăn mãi phải giả tiếng ấy. kết chiếu đằng ra đi rồi đang cầu đen thì phải cày thôi tiếp xỉu đặt hết đánh tất tải tất tải à, đây anh không như đây là bác sĩ của, của, của ông luôn á dạ mở ok ơi. cảm ơn anh em nhá cảm ơn anh em nhá ui vậy ai anh à, không nhở đây rồi à, xuống đây à đây em anh em cứ ra hết đi. yeah. Dạ. đen phải quay cầu thôi tài tài à nào anh xuống tài thì xuống nốt đi tôi quán này tôi đâu đánh ra đi tôi kết tài tôi kết xỉu ấy. tài ừ. giờ thích đánh đầu cái đầu đánh ra đi cả tôi đánh tất xỉu xuống xỉu tất xỉu đấy như đây xong đếm xong rồi chuyển tiền được không sao cả à, anh vừa à, được vừa tôi đếm nhá rồi là mặt tài của ông nè rồi Thank you còn ai ăn nữa ai cướp nữa thì theo ai cướp ai theo đó không một giá nốt đi ừ. còn ờ, lâu giá nốt lên đi Rồi. vẫn xỉu à xỉu luôn Ui, riêng a anh, anh ăn hay là anh đánh xỉu đánh xỉu riêng nga đây là của em à cái cúp và cúp cái cúp đấy riêng anh được một triệu nè rồi còn chỗ này bóc nốt chỗ này luôn nè à. một mình tôi chống mặt này khui khui nè à? ừ, ờ, khui ông khui vô cái không anh ôi rồi lại xỉu ừ. đen rồi đen quại cảm ơn nhà cái ờ xỉu ăn được ăn mà trời ơi đúng rồi cái này hai triệu người ta đây hai triệu của anh à đây của em à ông nào ờ, hai triệu này đầu tiên của anh luôn à hai triệu của anh à ừ. thế thì thế thì nhà cái là phải đưa rồi là cái ờ, móc tiền giả thôi chứ gì nó cái tiền cái đặt đầu tiên mà đâu thì mặc sướng này tôi ăn theo cửa tôi cốp vừa cái tay tôi thôi chứ à, còn hai triệu của anh đấy thì đi đây hai triệu là hai một phần hai của anh là sau à. sau thế thôi được rồi gì rồi ờ, ờ khoan nha kiểu này tôi kết tài lắm rồi bây giờ ai cầm cho tôi cái xe ấy cầm cho tôi hai chục rồi bao nhiêu hai chục này hai chục đây xe ai lết đi cầm cho tôi cái xe hai chục và có tôi đặt luôn hai chục vào tài này rồi được chưa được hay lắm à, đi, anh mới gì đang xỉu mà đen thì phải cày cầu thôi ừ. rồi ai đặt con tí xíu nữa tất xỉu báo cái chìa khóa xe cái hai chục nhá đúng rồi tất xỉu Ủa là không ai đánh tài à? à? Cái ra nốt tài nhận hết phải theo cái kiểu đó thêm thêm rồi cuối nè ui ui ui rồi lại xử <laughs> mười và cái chìa khóa này hai hai chục hai chục hai chục đây ừ. em xem chỗ này bao nhiêu đây con bao nhiêu đây ba triệu 10 triệu anh em đẹp quá ba triệu để đen mãi sao được thôi về ấy nhá cái có đủ tiền giam không đủ 10 triệu đây bạn này chỉ có là hai chục chiếc xe thôi rồi Đây. Xỉu mẹ là lưu diêu 2 triệu ai cho báo cái xe kia lấy 10 triệu được không lại xe nữa không báo cái xe kia xe kia giờ bán cái lúc nào để được năm chục thế là xe này bao nhiêu rồi xe này là hai bây giờ xe là hai chục rồi bây giờ quy định cái xe là bao nhiêu là chấm hết lấy xe cho 10 triệu cho ba ba ba ba chục thôi thêm 10 triệu nhá cho 10 triệu ok 10 triệu là đâu ông là đâu vẫn cứ tài tài để đấy tôi nhận hết là thế là tổng chiếc xe này cái này ba triệu đúng, à, 3 chục đúng không? 3 chục nhưng mà chỉ đánh có 10 thôi. Rồi, còn là mươi nhà cái của đúng, còn hai mươi của nhà cái đúng không? rồi. Rồi. Để 10 em nhận. Nào là đánh gì đánh đi. Đánh tài đúng không anh? Đánh tài, tài đúng không? Tôi tài. Ừ, tài thì chết chắc rồi. đây nhà cái thối, nhà cái thối mùi cho đẩy đặt đi giữ chìa khóa cho khỏi rối. Đánh tất xỉu, mặt xỉu ai ra tài nhận hết rồi tôi bán hết mặt bài trong luôn đó nhận hết nhận đi rồi mặt xỉu của tôi ai thêm ra nữa đi đang nhiều tiền tôi đánh ra còn đây tôi còn ra đây bao nhiêu đây đây tới 10 triệu Nó ờ, 10 triệu đấy vừa nãy cái 10 triệu anh đưa em á 2 triệu rồi nào rồi đó bạc bài của ông đó nào còn ai còn ra cho tôi không? khui cái nhá thử làm xem là làm còn lành xong cái nhá xong rồi nhá rồi xong nhá rồi xin ờ, cái khui cái này rồi khui đây bảy mẹ xe rồi ơi tài mày quá vay ờ, tiền đây tiếng rồi cái xe thì cứ để bên đấy là còn 10 triệu một cái xe đấy còn 10 triệu rồi đây này 10 triệu này ông cầm luôn này tiền mặt ở ngoài đây cái này 2 triệu vàng hai triệu tài đây à, 2 triệu tài để bên kia người ta giao bên nào à, đây mười triệu đây người ta giao chứ đấy 10 triệu thì em ờ, đây đây ông cầm 10 triệu nhá rồi, rồi. còn cái kia là của cái cái. rồi à là chiếc xe này là ừ, xe còn 10 triệu 10 triệu ba bốn năm mười hai chịu ừ. cái đi xin phép cái cho đặt cái xe nhá nốt cái xe này xỉu xe đấy còn 10 triệu đúng không đúng rồi bây giờ cho thêm hai chục đi đánh mỗi tiền cuối này đặt mà cái đặt đấy nói tiền cuối là cái này nếu mà ông được đó, thì ông dư được 10 triệu đúng rồi mà nếu mà ông không được, không à, được mất cái xe là ông hết xe hết cầm được nữa luôn ok ok cái nhận không cái nhận không cái này đánh đâu đánh uh, vẫn đánh tài đi đánh hai chục luôn không đánh luôn hai chục cái nhận không cái còn hai con cái cân à ừ, còn hai bên còn xỉu đây cá nhận không xỉu thì ông uống cái đó lên đây đi ông uống này ngồi đây thôi không ai đâu ai ăn thì ăn đây còn ai ăn thì ai ăn không chỗ này hai chục chứ mấy tới không tới hai chục ừ, bao nhiêu thì cứ chơi đó thì để đánh kia sau thôi mở khui đi khui à. không ai nhận này thôi ừ, xỉu ừ, xỉu ừ. đây xem là bao nhiêu này không không, không, không, không, không, không, cái này 2 triệu ngâm khía năm triệu đây 5 triệu mình đặt ít thế nhỉ ba hai hai bảy nút Đấy con xe kia là ba chục rồi đấy ba chục mất xe rồi Rồi xong rồi đó Xíu nữa tài đánh lưu diêu tài rồi à ông này lưu đen gì ạ chịu bao nhiêu nhận hết chịu bao nhiêu nhận hết ra bao nhiêu nhận hết à, đấu bao nhiêu nhận hết luôn tất luôn đánh quả tính cuối xong rồi nghỉ cuối luôn nhận luôn Đúng rồi nào cốp nốt cái xe ra đây xe này đúng không ừ quy hết về một mối mở Cả anh khôi đi Khôi à Ôi, Ôi giỏi ơi, cảm ơn anh em Đèn Cảm ơn anh em nhá ờ, Sau kiểm tra lại hột xem có gì không nhá Ôi anh em kiểm tra, thoải mái đi, Ờ, lát ờ, xong rồi tôi xin cái bộ hột này về tôi không nghỉ từ gì xe biển bao nhiêu ấy nhỉ sáu bảy tám chín <laughs> bây giờ biển số đẹp đấy Rồi tôi hên tôi đỏ thôi Tôi đỏ ờ, thôi Đợi xíu để thử hộp cái đàng hoàng rồi Ok Đỏ rồi Đỏ thôi Đỏ thôi, thôi. Đen quên đi Ok chưa? Dạ. Yeah. Rồi xin cái bộ hột thì về cho dĩa về nhá Ok chưa? Dạ. Yeah mất cái xe được cái bộ hột này về rồi ok rồi, rồi cảm ơn anh em nhé mai lại đến nha ok